Lô xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình rồi Và đây là anh sáng Hôm nay anh sáng ờ, qua đây chơi rồi Anh em gặp gỡ nhau lâu lắm từ bữa cơm dịch Thế, ờ, tranh thủ có anh sáng ở đây thì rất là nhiều anh em muốn anh sáng lên kênh của mình nào hôm nay mình đã có mới về được ba mùi hương đến từ cát xê nhá mới nữa gửi tài khoản mới từ một thương hiệu đến từ tây ban nha El Ganso đây là một cái thương hiệu ờ, hình như là về cái thời trang cũng à. nổi tiếng ở tây ban nha hay sao nhưng mới mới bắt đầu làm về nước ngoài hay là lâu cũng lâu cũng mới họ cũng không có nhiều sản phẩm lắm à, các bạn có thể xem qua về phần ngoại hình ở đây <coughs> anh thấy cái ngoại hình này nhỉ nói chung là chai lọ nhìn hơi đơn giản đơn giản ờ. cái đơn giản nói là rẻ tiền đúng không tiền và cái cái cái cái cái cái, cái vòi cái vòi hơi lỏng thực ra à. nếu mà mua chai này mà ông nào đang nghi dễ nghi ngờ hàng hàng hàng quách thì trông nhìn cái nói chung là về ngoại hình thì em nói thì hơi đơn giản hơi đơn giản đơn giản nhưng mà cái em lại thấy cái nắp này ờ cái nắp thì ok anh ờ, thích cái nắp này nhưng mà cái nắp này nó làm em liên tưởng đến mấy cái cái thương hiệu thời trang gì ở mỹ kiểu ờ anh anh anh không có một cái khái niệm nào nhưng mà anh thích cái nắp này vì cầm cầm ờ, thích ấy. về cái độ gia công mà dây dợ này cũng rất là ok không không làm quách được không, ờ, không làm quách được <laughs> đấy nhà ba ba tốt đấy đúng dây dợ làm nhà nhà ba ba tốt đấy và ngày hôm nay thì mình và anh sáng sẽ quick review nhanh cho mình uh, cho các bạn ba mùi hương ở đây và quan trọng là sẽ bật mì giá nữa cho các bạn biết đón đầu nhau bắt đầu anh anh thích chơi chơi nào anh chơi nào là chơi chơi áp áp game trước game game sau nghe... chơi nghe dữ dội như ờ, vòi chơi này xịn rất là thích tí em đưa anh xịt một con ra nữa vòi xịt ấn rất là sướng em bên cam muộn một cái mùi mùa hè ừ. thế em đến bây giờ là rất là các bạn là mình cũng chưa xịt mình mới chỉ ngửi qua kiểu ờ. đầu vòi thôi um, um, nhà này là giá rẻ giá rẻ rất rẻ dưới triệu nhưng mà tất nhiên thì về gọi là chất ngoại nguyên liệu thì không thể đòi hỏi nhưng mà nói thật là cái chai này làm bergamot rất là mượt luôn anh nói thật em Điều homocolonial chính sản theo theo theo như uh, mình những gì mình tìm hiểu về tranh hoa này thì là clone của em nó điều hồ mùi khá là mượt mùi không cảm thấy như kiểu là quá là thô hoặc là hóa học hoặc là gắt nào mà là mùi rất là mượt nhưng mà không biết là mình nếu mà vào mùa hè ở Việt Nam à, mình, Hà Nội có trụ được ba quất không? Chắc là cũng anh thật ra thì về bình thường cái mùi citrus hiếm mùi có thể trụ được ở cái mùa hè Việt Nam một là sẽ bay màu nhanh đúng không? hai là sẽ đau đầu nó chỉ lấy quanh là là kiểu khả năng cao là cha này cũng chỉ được tổng khoảng 3 tiếng nếu mà dùng ở Việt Nam mùa hè nói chung là mùi con này là giống với Dior Cologne này Jimmy Choo Iceman chính xác kiểu kiểu như thế cái, cái style mùi cái style mùi của đấy thì uh, tất nhiên thì dùng những cái mùi như này <clears throat> nó dễ dùng đi đâu cũng xịt được làm cái gì cũng được thể thao chứ cũng ừ. được nhưng mà có cái nhược điểm là mùi nó quá đơn giản đơn giản nó có thể là mới dùng mới mới xịt thì thấy thích nhưng mà lâu dài thì dễ chán dễ chán nó đúng kiểu là nếu bạn nào chỉ cần một một chai để xịt đúng xịt cho nó có rồi ấy đúng rồi thì đây là một cái mùi mà mình nghĩ là khá là ok nói chung là anh em nào mà cần một cái mùi dùng mùa hè không cần biết là nó ấn tượng như nào mà chúng ta chỉ cần xịt để mà đi ra ngoài và mọi Sạch người sẽ. thấy ok thì con này ok mà nhất là bây giờ với đi <laughs> Dior mơ có lúc Cologne anh thấy không không thấy phổ biến hàng nhiều lắm đúng rồi mà giá không cao ờ. em mày ờ, thông báo các bạn là dưới một triệu đồng hạ bài <laughs> ok bây giờ thì ờ, chúng ta đến với mùi tiếp theo đấy nhá em cho anh xịt cái con bravo đi bravo anh đã thấy lương về đấy. có anh hồ. anh cứ ấn mạnh mẽ vào anh ạ anh sẽ ô con này vòi sướng vòi ngon đấy này được đấy nhiều chai đắt tiền nhưng mà làm cái vòi xịt lợn kiểu phịt như kiểu ừ. nướng bọt ấy nhiều chai đắt tiền nhưng mà làm cái vòi xịt lợn kiểu phịt như ừ. kiểu ừ. nướng bọt ấy đâu phải chọn riêng con này cho cho anh sáng để anh sáng xịt con này nói chung một bản clone gọi là anh anh ờ, anh không quá thích anh biết vì sao không người anh không có thích đâu tại vì nó nó nó khá là giống so với giống nhưng mà là ờ, một cái có thể là một bản clone nó chưa được hoàn hảo cho lắm anh anh anh không thích mười anh cảm giác luôn đây nhá để em để để, để em phịt con này <laughs> con này ra cho anh để anh để để anh thẩm sai vai sai nhá à, bình thường anh không thích bản gốc rồi tự nhiên là thực ra em với anh đều không thích bản gốc anh nhưng mà thích. thôi review các bạn thì ờ. Thì, uh, em mình cố gắng mà anh thấy không anh thấy nó có nét giống nhau giống dần như khá là giống luôn đúng không Santa Barbara chính xác luôn nó rất là giống giống nhưng mà anh cảm giác rằng con này có cảm giác nó nó nó nó nó nó vẫn có nét tươi hơn thứ tự của nó nhẹ nhàng hơn nó không kiểu dày dày như um, uh, không dày như của bạn thì uh, nói thế nào nhỉ anh em nào mà thích tông gỗ là một một cái mùi thuần gỗ giá rẻ đấy tầm dưới một triệu dưới một triệu một triệu thì ok à, uh, bravo Bravo Bravo Nói chung là hai anh em không cần phải nói quá nhiều bởi vì đã nói là clone của Santa Barbara thì đấy là mình nghĩ là các anh em đều rất là rõ đều có thể hiểu tông mùi là như thế nào rồi không cần phải nói nhiều bây giờ chúng ta đến ờ, hero đơn giản em không thích xỉ trên bàn tại vì bàn bàn hộ này anh con này chắc là cũng anh sẽ thích dễ dễ đồng ý dễ nếu mà để mà mua chai mùa hè anh sẽ chọn con này hơn là con con uh, bởi vì uh, con này mùi cảm giác nó sống động hơn con này thì mùi thì ơ ờ, thì cũng là mùa hè đấy nhưng mà cảm giác nó chỉ có một cái mùi chỉ lúc từ lúc bắt đầu xịt cho đến lúc về sau nó chỉ có một cái kiểu mùi như thế còn chai này thì điệu. chai gì tên là gì nhỉ hero hero hero, hero. hero. con này con này em quen thuộc mà con này anh anh không nhớ ra là chai nào nhưng mà anh thấy mùi rất là quen thuộc con này theo theo theo, theo như mình tìm hiểu thì nó là một uh, chai clone của Aquadi Parma uh, ờ, mình sẽ để hình ở đây cho các bạn nhưng mà thực ra thì em chưa ngửi chai đấy à thế em chưa ngửi con Aquadi Parma kia nếu nếu, mà là về so sánh thông tin thì bảo là clone Aquadi Parma là mấy cái chai màu xanh xanh đấy xanh xanh cái, cái lai màu xanh xanh ấy nhưng mà cái lai đấy có một cái nhược điểm mà bám kém bám kém bám siêu kém anh nghĩ là chai này cũng không phải là ngoại lệ chai này thì uh, em chưa xịt nên là chắc là sẽ hẹn các bạn trong một cái video cụ thể hơn là mình sẽ nói về độ bán quả đây chỉ là quick review thôi Bởi nhưng vì mà ờ, uh, nhắc đến cái line màu xanh đấy của nhà Aqua di Parma là nó mang rất là những cái đặc trưng của vùng địa trung hải có nếu như các anh em hay xem những cái bộ phim của ý thì chúng ta sẽ thấy là ờ, biển cả xong bắt đầu những cái vườn hoa quả trái cây nó ngay vâng. bên bờ biển ấy thì những cái line của cái ờ, aquaparma cái những cái line màu xanh đấy thì khi mà anh em mình xịt thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ nó mang những cái nét đặc trưng của vùng địa trung hải còn nó nét đặc trưng gì thì mình cũng chưa đi bao giờ đấy <laughs> không biết chỉ tại <laughs> cái lắm anh em mình đi du lịch đi qua màn ảnh nhỏ thôi xem qua màn ảnh nhỏ thì thấy thế thì bảo thì thấy là thế biển xanh nắng vàng ờ, mấy rồi. quả chanh vàng đấy, vàng đấy, đấy. Ờ, đúng rồi chỉ thấy thôi đúng rồi thì người ở đây thì nó cũng anh thích chai này hơn là con after game after game này thì nó bị rất đơn giản đơn điệu quá đúng rồi còn con này thì uh, mình nghĩ là sẽ hay hơn nhưng mà chắc là với mình độ bám tỏa nó như anh sáng nói nó sẽ rất là khó sẽ có thể hơi yếu nhưng mà nếu như để mình sẽ làm hẳn cái video để mình test thêm tại vì hàng đây cũng mới nhận anh sáng thì chơi đường một anh em chẳng biết quay gì nên là <laughs> thôi để quay, quay uh, thịt gà muỗng ngon chung là về đánh giá anh thì về sơ bộ nhà nước hoa này thì dạ, giá tiền đã thứ nhất ờ, giá, giá tiền, tiền. Thì... <laughs> đây đây là một chai 100 100 ml ạ không hay là 100 125 ml 125 ml với mức giá là Chứ cho là một triệu đồng đi một triệu đồng bạn sở hữu 125 ml tính ra mỗi 10 ml về uh, giá tiền 25 thì là ok còn về mùi hương thì dù sao thì nó là những cái mùi của những cái uh, phiên bản clone của những cái mùi mà đỉnh đáng khác thì nó tùy thuộc theo gu của các anh em có thể là có những anh em thích mùi điều homocologne có những anh em không thích thì nếu mà chúng ta là những người mà thích điều homocologne thì after game này chẳng hạn là một cái sự lựa chọn thay thế về mặt kinh phí về mặt nhưng mà nếu nhưng mà nếu mà tính về giá là chưa chắc là đã được <laughs> bằng đời nhau ờ, đúng không đúng đấy Nếu hôm có lỡ như thì nó lên quay tầm hai đồng thôi đúng không con này là đã đồng rồi anh anh nghĩ là phải hơn bây giờ liệu anh, à, bây giờ không biết là bây giờ như nào nhưng mà à, cao đấy anh em nào quan tâm thì cứ đúng rồi inbox của anh sáng nói, nói chung là không anh em gì quá <laughs> nói chung anh... là anh em nào mà thích mùi clone của những cái chai mà kiên sẽ lít ra thì anh em mua sẽ không không phải lăn tăn vì nó thật ra mùi nó giống hệt nhau anh không thấy có một cái gì khác biệt cả không biết là viên đánh giá trà này nhà này nha thực ra đây đây đây cũng là lần đầu tiên mà mình xịt gọi là một người một cách đàng hoàng nghiêm túc chứ mình bình thường mình toàn xịt xong rồi chạy ra đường thì nó cũng à, xịt theo kiểu à, lẳng lơ à? lẳng lơ kiểu <laughs> tại vì còn đang nhiều cái oh, cái khác okay. thì cảm nhận của mình thì mình đánh giá rằng là chai thì hơi xấu một tí ừ. nhưng mà giá thì rất là rẻ mùi làm clone rồi được hai mùi làm khá là ok mình đánh giá ở trên cái mức độ là mùi thôi chưa tính về độ bám tỏa tại vì cũng cần phải test nhưng mà theo những cái mùi Santo ba này, này mình Bravo này mình gửi thì nó bám rất là tốt thì đấy là những cái điều mà mình muốn chia sẻ trước tiên với các bạn đấy như hôm nay là một cái video vui video của mình quick review quick review của mình với anh xá cụ thể đi sâu thì mình sẽ làm video sau bây giờ xong nhỉ gọi pizza nhỉ dạ. thôi em ờ, <laughs> tắt máy thôi rồi pizza thôi cải chào, chào anh em nhỉ à, ok xin chào, chào anh em